Kính bạch quý Ngài, chúng con được nghe, vui thay hiếu kính mẹ già, vui thay hiếu kính ơn cha vẹn toàn, vui thay cung kính sa môn, vui thay cung kính thánh nhân đời này. Chúng con đang được quỳ trước Đại Hùng Bảo Điện trong ánh từ quan của mười phương chư Phật dưới sự chứng minh vô cùng trang nghiêm thanh tịnh của hiện tiền chư tôn thiền đức tăng bởi theo dòng thời gian biến chuyển xuân qua hà đến khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu lác đác những giọt rơi báo hiệu cho những ngày dài mưa rơi nắng hạ truyền thống giáo lý của phật đà cũng trôi chảy theo dòng tự nhiên của tạo hóa và thật là hạnh phúc vô biên khi truyền thống cao đẹp xa xưa được tái hiện lại nơi đây bởi quý chư tôn đức tăng ni vâng lời phật dạy an kỳ tâm cư kỳ thân quý ngài đã sống chung trong tinh thần hòa hợp thanh tịnh như nước hòa với sữa làm khuôn mẫu mô phạm là ruộng phước điền cho tất cả hàng phật tử chúng con được gieo duyên lành với tam bảo được thuận duyên học hội giáo lý và thể hiện tinh thần hộ trì chánh pháp mùa an cư kiết hạ được tề tụ nơi đây và cũng nơi đây ngày ngày tiếng mõ khuya vang vọng trên tầng không làm cho tam độc tham sân si trong tâm chúng sanh không còn đất nảy mầm sanh diệt và ngày ngày tiếng chuông chùa ngân nga nơi bảo điện nguyện thấu khắp thiết vi giúp cho tội nghiệp tam đồ sớm lên bờ giải thoát Chúng con giờ phút này đây lân lân trong niềm xúc động bởi may mắn được sống với tứ thánh ân nên luôn luôn cố gắng mỗi ngày tinh tấn hành trì theo lời Phật dạy. Chúng con luôn khao khát bày tỏ tấm lòng của mình bởi diễm phúc được làm những người con Phật và hôm nay có đầy đủ duyên lành chúng con tề tụ nơi đây thành kính dâng lên tấm lòng tha thiết của mình thể hiện qua chút ít tình tài tình vật chúng con ngưỡng nguyện quý ngài từ bi ai mẫn nạp thọ để chúng con có được chút phước ân mà hồi hướng cho Phật Nhật luôn sáng soi, bánh xe chánh pháp muôn đời luôn luân chuyển. Ba nẻo sáu đường được an vui, giải thoát, khắp pháp giới chúng sanh, tất cả mọi người đều xin tin sâu nhân quả, tin sâu Phật Pháp, tin tấn tu hành, tự giác giác tha, giác hành viên mạng. Chúng con cũng không quên nguyện cầu hồng ân tam bảo, gia hộ cho quý chư tôn thiền đức tăng, luôn luôn pháp thể kinh an, phước thọ miên trường, bồ đề tâm kiên cố, Phật đạo viên thành, và mãi mãi là bóng cây đại thọ để che mát cho hàng Phật tử chúng con gieo duyên lành mà gặt hái quả giải thoát về sau. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Và từ đó tình thành được chuyến đi cúng dường phước báo Ngày hôm nay quý vị đã đi suốt cả ngày Từ cái công lao Từ cái của cải Từ cái tổ chức Từ cái lòng thành tâm Tất cả gói gọn vào những phẩm vật cúng dường Để thành tụ hai chất liệu tốt đẹp nhất Đó là phước báo và trí tuệ có phước báo sự sống tiện nghi có trí tuệ thì không phiền não và chính những điều đó sẽ tạo cho con người sống bình yên hôm nay nằm trong mùa hạ gợi nhớ lại nằm trong mùa hạ khi còn khi thầy còn an cư thầy đã đạt được một bài kệ bốn câu như sau an ổn tâm hồn quyết chí tu cư trú học trăm phá cảnh mù kiết tường thường có tâm hàng tù hà nai quyết đạt khí văn thù gọi là an cư kiết hạ vào ba tháng mùa mưa theo lịch của Phật thì chư tôn đức tăng ni phải quy về một chỗ đúng tinh thần an cư kiết hạ thúc liệm thân tâm chuyên tu tam vô lậu học thành tựu phước điền cho bản thân và công đức tu lợi ích cho mình và mọi người chính những điều đó nên hiện tiền chư tôn đức tăng ni trong mùa hạ là phước điền để cho toàn thể tín đồ phật tử nương theo đây mà gieo trồng hình ảnh tăng già hiển lộ qua chiếc y của nhà sư chiếc y của nhà sư hình thành những đám ruộng mỗi đám ruộng là để cho tất cả mọi người đồng gieo trồng hạt giống hạt giống của đạo phật là hạt giống giác ngộ tình thương của đạo phật là hạt giống từ bi trí tuệ là hạt giống sự nghiệp từ bi là lẽ sống lợi ích con người vì vậy chủ trương của đạo phật là trí huệ giác ngộ đây là hạt giống cần thiết nhất nơi mỗi con người trong mùa hạ chư tôn đức tăng ni thúc liễm thanh tâm chuyên tu tam vô lậu học hình thành phước điền thông qua gieo trồng hạt giống giác ngộ cho mình và lợi ích cho có người chính cái hạt giống giác ngộ đó đem đến an lạc cho mình và an lạc cho mọi người hình thành phước điền trong cuộc sống của con người hôm nay quý vị đã gieo duyên cùng tam bảo bằng lòng thành kính thanh tịnh cúng dường phật pháp tăng hạnh cúng dường tối thắng Hạnh cúng dường tối thắng vĩ đại như không gian là kho báo vô tận hình thành hạt giống giác ngộ phước điền nơi mỗi con người nếu mỗi con người đều giác ngộ và hạt giống giác ngộ này được độn nhừng trong sự sống con người được độn nhừng trong sự sống chúng sanh thì chỗ nào có hạt giống giác ngộ chỗ đó có cây bồ đề chỗ đó không có phiền não chỗ đó con người sống an lạc hôm nay quý vị quần quật cả một ngày trời thân nhiều khi hơi vất vả nhưng tâm quý vị rất là an lạc bởi lòng quý vị đang gieo trồng hột giống giác ngộ trên phước điền y của chư tôn đức tăng ni trên đám ruộng phước mà chư Phật đã giao phó cho chư tôn đức tăng ni và chính những điều đó đạo Phật được thành lập trong nhu cầu nhân loại phục vụ cho nhân loại tồn tại vì nhân loại Cú kiến của Đạo Phật là trừ diệt khổ đau Kiến tạo sự an lạc cho tất cả mỗi con người Đạo Phật ở nơi đâu Con người có an lạc nơi đó an lạc của con người bằng tâm giác ngộ của con người khi có tâm giác ngộ của con người rồi con người không còn chấp nhất nhỏ nhoi trong cuộc đời đạo phật là tinh thần vô ngã trí tuệ giải thoát là vô ngã người vô ngã ta cũng vô ngã chư phật trong ba đời thể tánh đồng vô ngã Đau khổ của con người là tự ngã Mà từ tự ngã thì sanh chấp nhất đủ điều Từ chấp nhất đủ điều Nên chấp nhiều khổ nhiều Chấp ít khổ ít Và không chấp còn khổ nữa không Tinh thần của Đạo Phật là khuyến khích con người thấu suốt chân lý Xả đi tất cả những hí luận chấp nhất cuộc sống Để rồi không còn chấp nhất nhỏ nhoi cuộc đời Lấy đại cuộc làm trọng lấy giác ngộ làm trọng lấy tình thương của tâm từ bi đạo phật làm trọng thì những con người đó có một đời sống bình an nhất theo thầy cảm nhận rằng tất cả quý vị phần đông nương vào tịnh độ và bí quyết của tịnh độ là sống không đau khổ là hiện đời quảng sanh chết được phật nhiếp thọ là cuối đời vãng sanh vì vậy chủ trương sống của quý vị nên cố gắng là sống thì an lạc chết thì theo phật giảng sanh đó là tâm nguyện của người con phật chúng ta và quý vị phải gìn giữ cái bí quyết để thành tựu vấn đề vãng sanh đó là tâm bất thôi hãy giữ niềm tin bất thối đối với tịnh độ hãy giữ tâm nguyện vãng sanh bất thối đối với chư phật hãy hành trì niệm phật bất thối với bản thân mình chỉ cần có nội tâm bất thối là bí quyết quảng sanh tịnh độ an lạc trong cuộc đời hiện đời an lạc cuối đời vãng sanh và muốn được điều đó thì cho thầy góp ý một điều chân thật nhất xin mời đại chúng chắp tay đọc theo con sống nơi đâu con, sống nơi đâu? con thành tâm niệm phật con thành tâm niệm phật lúc nào cũng cảm nhận lúc nào cũng cảm nhận phật có mặt trong đời sống của con phật có mặt trong đời sống hào quang của chư phật hào quang của phải lò thân con tình thương của chư phật phủ trùm lên cuộc sống của con tin tưởng rằng con có phật bảo hộ để sống an lạc chết nhẹ nhàng quảng sinh rõ không Hôm nay toàn thể quý vị trở về đây để thiết lễ cúng dường trường hạ Thầy đại diện Tam Bảo nơi đây nạp thọ sự cúng dường y như Pháp này Nguyện cầu công đức cúng dường y như Pháp này thành tựu Để toàn thể quý vị thân bằng quyến thuộc của quý vị Người còn sống được tăng phước tăng thọ Của quyền thất độ nhiều đời của quý vị người đã quá đoạn thì được nhẹ nhàng siêu thoát tây phương tịnh độ cuối cùng thầy xin đại diện tam bảo chân thành cảm ơn công đức cúng dường của toàn thể quý vị nam mô bổn sư thích ca mâu ni